Đà Nẵng có khu công nghệ thông tin tập trung gần 1.400 tỷ đồng. Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định công nhận khu phức hợp văn phòng FPT là khu công nghệ thông tin tập trung. Theo đó, khu công nghệ thông tin tập trung, khu phức hợp văn phòng FPT có tổng diện tích đất hơn 5,9 hecta, nằm tại lô đất A4, 1, thuộc khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Theo quy định, khu công nghệ thông tin tập trung có các chức năng, nhiệm vụ như thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ thông tin, sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, khu công nghệ thông tin tập trung cũng có nhiệm vụ đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ thông tin, xúc tiến thương mại công nghệ thông tin, tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin. Ngoài ra, khu công nghệ thông tin tập trung còn có nhiệm vụ xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại điều này. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này, chỉ đạo và tổ chức để các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT miền Trung quản lý vận hành khu công nghệ thông tin tập trung, khu phức hợp văn phòng FPT hiệu quả và đúng quy định. Dự án được khởi công vào năm 2014 và được thiết kế theo hình một chiếc nhẫn hai lớp, cao 6 tầng với phần lõi mô phỏng hình chiếc trống đồng lớn nhất có đường kính hơn 25m. Đây là công trình tổng hợp với hệ thống bể bơi, đồi cỏ, công viên, sân bóng đá, bóng rổ và nhiều tiện ích khác. Đầu tháng 2 vừa qua, FPT cũng đã chính thức nhận giấy phép xây dựng tổ hợp trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ tại Quy Nhơn. Theo đó, dự án tổ hợp trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ của FPT Software sẽ được xây dựng tại tại thung lũng Quy Hòa, khu vực 2, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công giai đoạn 1 trong quý 3 năm 2023. Với tổng số vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, tổ hợp công nghệ này sẽ là nơi làm việc, nghiên cứu phát triển, học tập của 20.000 nhân sự công nghệ, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương cũng như thu hút nhân lực quốc tế hướng đến mục tiêu đưa Quy Nhơn thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của khu vực Đông Nam Á. Cũng liên quan đến FPT, theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông vừa công bố, FPT đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 là 52.289 tỷ đồng, tăng 18,8% so với mức thực hiện năm 2022. Trong đó, doanh thu từ khối công nghệ dự kiến đạt 31.150 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9%, doanh thu từ khối viễn thông đạt 16.739 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6%, doanh thu từ khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác đạt 4.400 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh nhất ở mức 25,1%. FPT e lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 9.055 tỷ đồng, tăng 18,2% so với mức thực hiện năm 2022. Trong đó, lợi nhuận từ khối công nghệ chiếm chủ lực, dự kiến đạt 4.166 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 23,8%. Lợi nhuận từ khối viễn thông dự kiến đạt 3.230 tỷ đồng, từ khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác dự kiến đạt 1.659 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 14,6% và 12,2%. Trong giai đoạn 2023-2025, FPT dự kiến phát triển thêm các chi nhánh tại khu vực Mỹ Latin, Bắc Mỹ, Trung Đông và Đông Âu. Về kế hoạch đầu tháng 4 năm 2023, FPT sẽ dành 1.800 tỷ đồng tỷ đồng đầu tư vào khối công nghệ để mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh. Công ty sẽ dành 2.300 tỷ đồng đầu tư vào khối viễn thông, cụ thể là các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu. FPT cũng dành ra 1.700 tỷ đồng đầu tư vào khối giáo dục, mở rộng các khuôn viên tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mở rộng thêm 7 điểm trường phổ thông mới tại các tỉnh thành. Tổng chi phí đầu tư của FPT dự kiến cho năm 2023 là 5.800 tỷ đồng. Năm ngoái, FPT ghi nhận doanh thu 44.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,4% và 20,8% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 104% mục tiêu doanh thu và 100% lợi nhuận.